Và ngay sau đây xin kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu trong ca khúc Chào Hải Dương Sức Xuân đang về Và hãy cùng nổ một tràng tay thật lớn để chào đón khu dân cư Eco River, thành phố Hải Dương sang sắc nắng dâng tràn từ miền đất thành đông quê tôi xuân như ra vui trong nụ cười chào hai dương ngày mới tay thanh thang trong nắng xuân về rằng ngời những niềm tin tương lai sức sống mới càng tràn đầy chào thành phố Những sông mới đang đến mỗi ngày những con đường ngập tràn gian lao những nụ cười niềm vui trong ánh mắt đồng sáng lên niềm tin hải dương hôm nay sắc cờ hoa tung bay một thành phố sức sống dân đầy đi bên nhau trong niềm vui mới Thanh thang trên đường ta đi tới like, like, whoa. đã xa sắc nắng dâng tràn từ miền đất thành đông quê tôi xuân như gieo vui trong nụ cười chào hai dương ngày mới cờ đi thành thang trong nắng xuân về rằng ngời những niềm tin tương lai sức sống mới tăng tràn sớm hôm nay cho niềm vui mê say nhịp sống mới đang đến mỗi ngày những con đường ngập tràn sắc nam những nụ cười niềm vui trong ánh mắt bừng sáng lên niềm tin hãy sớm hôm nay sắc cờ hoa tung bay một thành phố rực